Kim Thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Công dân pháp luật của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, nhiều người dân khi đi ra đường thì mang những cái vũ khí tự vệ chẳng hạn như là roi điện, bình xịt hơi cay, súng điện vân vân nhưng mà không ý thức được rằng là nếu như mà tự vệ như vậy thì có đúng hay không và phòng vệ tự vệ như thế nào chúng ta sẽ cùng trao đổi với lại luật sư Trần Minh Hùng Văn phòng luật sư, luật sư gia đình đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Trần Trung Sơn, giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, nguyên huấn luyện viên đội tuyển mây Thái Việt Nam. Thưa luật sư Hùng thì không biết là trong cái chuyên môn của mình á thì không biết luật sư đã gặp những cái trường hợp mà là đã tự vệ phòng vệ quá mức dẫn đến là gây thiệt hại cho người khác không ạ? Trong thực tế tôi giải quyết nhiều vụ án hình sự thì nhiều vụ với cảm nhận là một người luật sư tôi cảm nhận họ là phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên à, khi trong quá trình xảy ra cái tranh chấp hoặc là cái sự cố đánh nhau ờ, gây thương tích cho nhau thì mình sẽ rất khó để mà hình dung thế nào là phòng vệ chính đáng và có thể trong quá trình là xô sát đó ờ, một trong các bên có thể có những hành vi như là gây thương tích nặng hơn cho người bên kia pháp luật thì quy định rằng là phòng vệ chính đáng là người đó à, để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp và cái tài sản của mình à, của công dân khác của xã hội và cũng như của nhà nước thì có quyền À, phòng vệ chính đáng bằng những cái hành vi nó mang tính chất tương xứng với cái hành vi vi phạm và người phòng vệ chính đáng thì không phải chịu trách nhiệm hình sự tuy nhiên à, cái việc phòng vệ chính đáng nếu vượt quá à, cái hành vi tính chất vượt quá mức cần thiết không tương xứng thì mình phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái hành vi của mình chẳng hạn như là một người tấn công mình à, bằng một, tay không thì chúng ta cũng có thể phòng vệ lại bằng tay không yeah. Dạ. chứ chúng ta không thể rằng là à, dùng dao hoặc là các cái hung khí nguy hiểm yeah. Dạ. À, gầy bao khúc hoặc là súng để tấn công lại thì đó là mình được hiệu nôm na là nó vượt qua cái tính chất à, tương xứng đối với hành vi họ tấn công mình Kim Thảo xin được phép hỏi thầy Sơn à dạ, thì thực sự thì à, nói về võ đạo thì thường mọi người nghĩ tới là phòng vệ tự vệ là nhiều hơn để giúp cho bản thân mình nhưng mà có một cái số trường hợp đó là tự vệ phòng vệ lại xảy ra lỗi với người khác thì thầy có thể nào nói rõ hơn về cái tinh thần võ đạo được không ạ à? à, xin chào Kim Thảo thì à, qua những tháng ngày mà đình được tập võ từ nhỏ thì uh, cũng may mắn là học một số môn võ cổ truyền uh, trong đó có vua Việt Nam thì uh, uh, học võ chỉ cái một số cái cái quan điểm về cái tinh thần võ đạo thì trong đó có cái, cái triết lý đó, triết lý thứ nhất là học võ để vì sức khỏe thứ hai nữa là học võ để cảm hóa được bản thân mình thứ ba nữa là à, để giúp ích những kẻ yếu trong trong trong cuộc sống trong gia đình à, những, giúp ích cho bản thân và những những người yếu trường hợp mà gặp phải thì chúng ta giống như là mình bị ờ, vào đường cùng rồi mình không còn đường nào để để ờ, thoát hiểm nữa thì mình phải dùng vỏ dùng cái cái võ thuật giống như mình để khống chế người đó cảm hóa người đó cái hành vi sai trái à, sử dụng những cái à, hành động sai trái thì mình cảm hóa và hạn chế cái mức tối đa nhất gây thiệt hại cho cho những người đó thì cái dạ. trong cái võ đạo trong võ đạo nó có cái triết lý đó nếu như một cái trường hợp mà quýnh quán quá đi thì chúng ta sẽ quơ đại những cái đồ vật hoặc là những cái công cụ gì đó gần xung quanh đó để chúng ta tự vệ vậy thì sẽ dẫn tới những cái nguyên nhân đó là kiểu giống như là bị ờ, sẽ dẫn tới cái bạo lực hơn thì ờ, những cái trường hợp nào mà không được xem là tự vệ thưa luật sư À, thì tùy à, chẳng hạn ở đây mình gọi là tự vệ đây mình sẽ xét những cái phương diện như là thứ nhất mình gây thương tích cho người bên kia ví dụ như người bên kia gây lại cho mình bao nhiêu mà mình gây là nó vượt quá thương yeah. thích khán dạ. giả hơn cái thứ hai là hung khí người đó cầm là gì à. cái thứ là hung khí người đó là cầm là những gì và mình sử dụng là hung khí gì à, và vấn đề thứ ba đó là cái cái sự tại thời điểm xảy ra đó mình có cần thiết phải sử dụng các cái công cụ các cái hung khí đó không và mình có cần thiết phải sử dụng vũ lực đối với người đó không chẳng hạn như trong cái cuộc xô sát đó có rất nhiều người có thể can thiệp cho mình nhưng mình vẫn à, dùng các cái vũ lực để tấn công họ thì à, cái xác suất để nói mình phòng vệ là rất là khó à, vấn đề thứ hai mình muốn nói tới ở đây là à, khi phòng vệ nếu cái hành vi của mình vượt quá phòng vệ thì cơ quan nhà nước họ cũng sẽ cân nhắc và xem xét là cái người tấn công mình à, liệu cái hành vi của họ là có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng không thì cơ quan nhà nước họ cũng sẽ xem xét tới cái hành vi vi phạm của người vi phạm là cái người phòng vệ đấy là à, phạm tội trong trường hợp là có thể như là bị kích động mạnh yeah. Dạ. hoặc là phạm tội trong trường hợp do hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của phía nạn nhân tức là người tấn công họ có hành vi vi phạm pháp luật thì họ tấn công lại có thể vượt quá trong trường hợp đó cơ quan nhà nước họ không xem xét là phòng vệ chính đáng nhưng vẫn được xem xét vào là phản tội trong trường hợp là à, bị kích động mạnh hoặc là do hành vi vi phạm pháp luật của nạn nhân thì khi xử lý những cái trường hợp này họ vẫn cho những cái tình tiết gian nhẹ à, và thậm chí là hình phạt rất là thấp đối với những người dạ. này việc xử phạt đối với trường hợp tự vệ quá mức gây thương tích thiệt hại cho người khác vẫn còn là trăn trở của những người thực thi pháp luật bởi đa số người vi phạm bị tấn công trước và phản vệ hoặc đánh trả trong lúc tâm lý bị kích động, xót người, xót của. Mặt khác, khi thực hiện hành vi đột nhập để trộm hoặc cướp thì những người này đều có chủ ý mang theo vũ khí. Khi bị phát hiện, trộm cướp thường có hành vi chống trả quyết liệt để lấy được tài sản và thoát thân. Không ít trường hợp, người tự vệ vì vô ý hoặc đôi khi cố ý gây thương tích thiệt hại cho đối phương để bảo vệ mình, nhưng mức độ nặng hơn và dẫn tới việc từ bị hại trở thành người xâm hại người khác và vi phạm pháp luật do thiếu thông tin kiến thức pháp luật về giới hạn của mức độ tự vệ, việc sử dụng công cụ tự vệ và các loại vũ khí. Về vũ khí thì ờ, chắc mình không được mang theo đâu nhưng mà mình sẽ ờ, ứng dụng những cái ở ngoài như là những cái gậy cây hay là này nọ bên vệ đồ chẳng hạn hoặc là <laughs> nón bảo hiểm những cái vật dụng mà được quy định vào cái công cụ hỗ trợ là mình không được phép mang theo khi được mang theo bị kiểm tra là vi phạm bị xử phạt hành chính hết cùng với các loại vũ khí vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ là phương tiện động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả trốn chạy bảo vệ người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp chỉ có cơ quan chức năng và đơn vị được cấp phép mới có thể được lưu trữ sử dụng các loại công cụ như súng bắn điện, bình xịt, lựu đạn hơi cây, dùi cui. Riêng vũ khí thể thao là vũ khí được chế tạo nhằm mục đích sử dụng để luyện tập thi đấu thể thao. Việc chế tạo bảo quản và sử dụng cũng theo quy định của ngành thể thao và quy định chung của luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ À, dạ thưa thầy Sơn cũng như là luật sư Hùng thì thật sự là Kim Thảo cũng có đi theo một cái lớp gọi là cái lớp kickboxing thì à, thật sự là cũng tự ý thức là thứ nhất là sức khỏe cho mình thứ hai là tự vệ tại vì biết tính chất công việc của Kim Thảo về thì rất là khuya nếu như mà có một cái gọi là công cụ tự vệ của mình mang theo thì mình thật sự an tâm hơn vậy thì à, thầy Sơn có thể nào chia sẻ rõ hơn là cái tự vệ đối với phụ nữ cũng như là cái sự cần thiết tới công cụ hỗ trợ để tự vệ được không ạ? À? thứ nhất là với cái đời sống xã hội mình á, thì có cái diễn biến thì hiện tại bây giờ là cũng hơi gọi là phức tạp dạ đúng và tất cả là chị em phụ nữ là là mình thấy là thiệt thòi nhất tại vì hành vi cuộc sống mình sẽ dẫn đến những cái mối nguy hại đó ví dụ như mang trang sức rất là nhiều ngoài đường ừ. mình để lộ liễu thậm chí để cái cám vỏ đi vỏ sách này kia yeah. Dạ. đó cũng là một cái kỹ năng sống để phòng tránh nguy hại của mình giờ ví dụ như đi vào thang máy đa số cái chị em phụ nữ là đi vào cái cái cái thang máy hay lo bấm điện thoại mà không mãi mê bấm điện thoại mà quên được cái cái cái, cái xung quanh mình à. đó nó là một cái cám dỗ để mình cái hành vi đó mình có thể phòng hại được dạ. thì trong cái bộ môn vô Nam mà sơn đã từng trải qua thì nó có cái học các vũ khí trong đó từ vũ khí thô sơ đến là như là côn rồi dao rồi à, đao rồi kiếm nhưng mà cái trong cái cái võ đạo thì sử dụng cái đó để để rèn luyện sức khỏe để cho thân thể cường tráng nhưng mà nó cũng thêm một cái vấn đề nữa là cái góc độ tự vệ thì trong võ thuật như vậy thì mình mặc định các tình huống nó xảy ra yeah. Dạ. đấy thì mình sẽ được học được trải qua nghiệm qua cái đó nhưng mà thật sự trong cuộc sống thì hầu như trong mô đạo nó không khuyến khích để làm việc đó không khuyến khích làm việc đó tại vì cái mục tiêu đó là vấn đề là sức khỏe thôi nhưng nếu chúng ta gặp trường hợp bất trắc và nguy hại như thế thì chúng ta cũng biết uh, ứng phó trước cái tình huống đó trong võ thuật thì à, nó là đã dạy cho mình cái đó còn cái những công cụ hỗ trợ thì à, ờ, sơn cũng chưa được biết rõ thì mình không hiểu luật như thế dạ, nào yeah. Dạ. thì cái câu hỏi này sắc à, về công cụ hỗ trợ thì nhờ luật sư sẽ chia sẻ với khán giả yeah. Dạ. và uh, chia sẻ với mọi người để biết được cái, cái những cái công cụ hỗ trợ được phòng vệ và như thế nào ở yeah. trong cuộc sống hiện nay pháp luật không cho chúng ta sử dụng các cái công cụ hỗ trợ đó là một vấn đề rất là khó khăn cho các yeah. chị em phụ nữ uh, trong thực tế thì như thầy sơn đã chia sẻ là chúng ta phải có kỹ năng kỹ năng ở đây là nó rất rất nhiều vấn đề nhưng mà tôi cho rằng đó là kỹ năng phòng vệ đó là chúng ta phải có cụ thể như là trong võ thuật họ có những cái trường hợp phòng vệ rồi ừ, né tránh gì đó thì anh chị em phụ nữ cũng nên là học những kỹ năng này để có thể phòng vệ ban đêm là cũng những cái nơi vắng ngoài ra thì tôi sẽ cho rằng là à, giày guốc yeah. À, dạ. dây thắt lưng Dạ. đó là không phải trong khái niệm về công cụ hỗ trợ thì đó không phải là những công cụ hỗ trợ mà đó là chỉ là những vật à, trang sức À, mang theo cơ thể thì dạ. tôi cho rằng các chị em phụ nữ cũng có thể sử dụng các cái vật dụng này để có thể phòng thân cho mình thì dạ. tôi cho rằng trường hợp này không thể gọi là mình sử dụng các cái hung khí được dạ thì chắc là thầy sơn cũng đồng Đó. Dạ. tình ý kiến nha có nghĩa là những cái vũ khí chẳng hạn như là bình xịt hơi cay roi điện thì là sẽ không được sử dụng nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có thể <laughs> nhờ những cái vật dụng khi mà mình mang theo và để tự vệ cái mà sơn anh lưu lưu tâm nhất là hiện tại giống như cái công cụ hỗ trợ bây giờ đó yeah. thì nó, nó phát triển rất là tinh vi thậm chí bây giờ là có một số trang mạng facebook nó sẵn sàng quảng cáo cho cái đó như là mua ba cái bộ kiếm phong thủy yeah. Dạ. rồi bình xịt hơi cây hay là cái cây à, cây baton đó thì nó được bày bán yeah. Dạ. công khai trên đó yeah. Dạ. thì theo sơn là cái cái việc đó chúng ta phải ngăn chặn yeah. phải có một cái cái chế tài nào đó để hạn chế thế bây giờ nó đã tiếp cận nó đã quảng cáo trên facebook và dễ dàng tiếp cận uh, đến đến với những người có ý có ý đồ sai trái sử dụng nó để cho mục đích xấu xa thì nên à, quản lý cái nó phải dặn chế tài sớm và cái đó không được phép để truyền bá cho mọi người rất là nguy hại Vậy thì à, luật sư Hùng có thể nào chia sẻ rõ hơn là những cái trường hợp mà vi phạm về sử dụng mà vũ khí tự vệ cũng như là cái cách mức xử phạt được không ạ? Pháp luật thì đã quy định rất là rõ là việc sử dụng các cái công cụ hỗ trợ à, trong luật hình sự thì họ có cái nền là hung khí thì trong các cái luật khác thì họ gọi là công cụ hỗ trợ thì công cụ hỗ trợ ở đây mình được hiểu là À, chẳng hạn như các gậy bắc khúc này ừ. rồi à, súng biển này rồi à, hơi cay này các chất gây mê khác mà người dân thường dùng có thể là một số người thường dùng tuy nhiên việc mình sử dụng các công cụ hỗ trợ này là pháp luật không cho phép tức là chỉ có những cơ quan có thẩm quyền như là cơ quan công an rồi kiểm lâm rồi của bên à, chi cục thi án hoặc các cơ quan thi án khác hoặc là cơ quan điều tra của viện kiểm sát tối cao thì họ mới được quyền sử dụng các cái công cụ hỗ trợ này à, còn những người dân bình thường à, khi muốn sử dụng các cái công cụ hỗ trợ thì họ phải có giấy phép tức là họ phải được đăng ký à, và được cơ quan công an có thẩm quyền cấp phép được sử dụng các cái công cụ hỗ trợ này như là các công ty bảo vệ vệ sĩ thì họ mới được sử dụng còn người dân bình thường chúng ta thì không được sử dụng nếu chúng ta sử dụng mà các cơ quan nhà nước họ biết được hoặc là trong quá trình xô sát đánh nhau nếu sử dụng thì mình có thể bị xử phạt theo như quy định của nghị định 167 với mức phạt có thể là từ 10 tới 20 triệu đó là về mặt hành chính yeah. Dạ. còn nếu ờ, nặng hơn thì mình có thể xử lý về mặt hình sự khi là sử dụng các cái hung khí vũ khí mà cơ quan nhà nước cấm không cho phép sử dụng yeah. Dạ. không quá khó khăn để tìm kiếm thông tin mua bán các loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ thông qua các trang mạng người bán cũng không ngần ngại để lại thông tin liên lạc tư vấn bán hàng việc này là vi phạm pháp luật các hành vi chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép, chiếm đoạt công cụ hỗ trợ hoặc vi phạm các quy định về quản lý công cụ hỗ trợ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 306, 307, 308 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 108 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017. Cụ thể, theo khoảng 5 Điều 10 Nghị định số 167 trên 2013 trên ND gạch CP phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi mua, bán, vận chuyển, tàn trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép. Dạ, vì còn nói về pháp luật thì pháp luật có lý luật hoặc là những trang đe để nhằm hạn chế về cái việc mà tự vệ, phòng vệ quá mức được không ạ? À, việc chúng ta vượt qua cái phòng vệ chính đáng có thể chúng ta sẽ bị xử lý về mặt hình sự về các cái tội danh tương ứng chẳng hạn như khi chúng ta là thông thường về phòng vệ nó sẽ xảy ra những tội như là giết người hoặc là cố ý gây thương tích thì tùy cái tính chất ờ, cái mức độ cái hậu quả mình gây ra chẳng hạn như tỷ lệ thương tật mình gây ra cho họ bao nhiêu thì mình có thể bị xử lý với cái khung hình phạt về tội cố ý gây thương tích nếu mình à, phòng vệ gây ra cho họ chết người à, thì có thể chúng ta sẽ bị à, xử lý về cái tội là giết người và vô lý à, dạ. làm chết người đó thì hoặc đồng thời nếu chúng ta gây ra những cái tội như là họ tấn công mình nhưng mà hoặc với những hành vi vi phạm mà chúng ta tấn công lại thì có thể là à, phạm tội trong trường hợp là bị kích động mạnh yeah. Dạ. hoặc là do những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của họ thì đối với những cái tội danh này thì mức hình phạt nó cũng không nặng nhưng à, chúng ta vẫn phải bị xử lý về mặt hình sự à, cho nên về kỹ năng sống kỹ năng phòng vệ như thầy sơn chia sẻ là tôi yeah. Dạ. cho rằng rất là quan trọng yeah. Dạ. bởi vì những người có kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ thì à, họ tay không họ vẫn có thể phòng vệ được bằng những người sử dụng vũ khí cho yeah. nên là đây là kỹ năng sống trong cái xã hội hiện nay thì rất cần thiết cho mọi người. Dạ. Yeah. Qua cái buổi trò chuyện này thì à, Kim Thảo tin chắc rằng là chúng ta sẽ nhận ra được là để không bị à, vi phạm pháp luật khi mà tự vệ thì chúng ta phải thật điềm tĩnh đối với cái tình huống mà xảy ra với mình những cái vật dụng mà chúng ta mang theo không phải cái nào mà chúng ta cũng được dùng kim thảo cũng xin được cảm ơn luật sư hùng cũng như là thầy sơn đã dành thời gian đến với chương trình ạ à. Kính thưa quý vị đến đây thì chương trình công dân pháp luật của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin được kết thúc. Còn bây giờ thì Kim Thảo xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.